Xin chào các bạn. Có bao giờ các bạn tự nhủ rằng mình là người kém may mắn? Xin hãy nhìn người đàn ông này. Thượng đế đã ban cho anh ấy một hình hài không nguyên vẹn. Nhưng đó cũng chính là món quà đầy thách thức để anh trở thành một người với một sức mạnh nội lực phi thường. Có bao giờ bạn tự hỏi mục đích sống của cuộc đời mình là gì sống là đắm chìm trong đam mê hoài bão sống với khát vọng của chính mình sống với cuộc đời đích thực của mình cho dù mình là ai và như thế nào hãy luôn cảm ơn cuộc đời về những gì mình đang có hãy tận hưởng những điều tốt đẹp xung quanh ta khi còn trong cuộc sống này tình yêu là món quà diệu kỳ mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta vì chân lý cuối cùng trên cõi đời này cũng chỉ là tình yêu thương tình yêu biến những điều vô nghĩa trở nên có giá trị biến những mảnh đời bất hạnh trở thành hạnh phúc vô biên hãy để những ước mơ khát vọng của chúng ta được bay lên dù có thể chỉ là một lần duy nhất trong đời hãy sống với ước mơ của chính mình đừng bao giờ từ bỏ ước mơ hãy để trái tim kết nối với trái tim bằng chính tình yêu thương chân thành cuộc sống này vốn rất mong manh nên hãy yêu thương thật nhiều và nhớ giữ chặt những gì mình đang có bạn nhé xin hãy cảm ơn cuộc đời